khám phá mục đích thực sự của thuật giả kim, mục tiêu cuối cùng của Newton không phải là luyện kim. Trong cuốn Nhà giả kim, một tác phẩm kinh điển vượt tầm thời đại và có sức cuốn hút rất riêng mà hiếm tác phẩm đương thời nào có thể sánh được, đã có nhắc về thuật giả kim. Đây là một huyền thuật được thực hành phổ biến trên khắp thế giới cổ đại, đặc biệt là ở phương Tây. Nó được người ngoài biết đến như là cách luyện đá thành vàng hay thuật trường sinh bất tử. Tuy nhiên, thực chất ẩn đằng sau bí thuật ngàn năm này là những kiến thức uyên thâm và sâu rộng về vũ trụ, sinh mệnh và thời không được mật truyền qua các thế hệ. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thuật giả kim này và cùng khai mở một phần bí mật về nó cùng với Thúy Hằng nhé. Nguồn gốc giả kim thuật Giả kim thuật ở phương Tây được cho là có nguồn gốc khá lâu đời. Nó không khác gì khí công tu luyện ở phương Đông Chúng có lịch sử vô cùng xa xưa, trải qua vô số các chu kỳ hủy diệt và thành lập văn minh của nhân loại. Chúng tồn tại mãi cho đến chu kỳ văn minh lần này của chúng ta, cách đây khoảng chừng 5.000 năm. Một trong những tài liệu sớm nhất nói về thuật giả kim có thể kể đến tín ngưỡng Hermeticism hay kỳ thực Kai Balian và trước hết, Thúy Hằng xin được giải thích một chút về Hermeticism. Đây là một hệ thống tín ngưỡng truyền thống của châu Âu tồn tại từ thế kỷ thứ nhất và thứ hai trước công nguyên, là một trong những hệ thống tín ngưỡng lâu đời nhất dành cho những người không theo đạo Thiên Chúa. Những giáo huấn trọng yếu liên quan tới Hermeticism có thể được tìm thấy tại các tàng thư của đế quốc La Mã phương Đông, nơi đây chứa đựng vô số những tác phẩm và bút tích được biết đến với tên gọi Corpus Hermetica, giải thích về từng nguyên lý quan trong vận hành nền thế giới này. Tương truyền, những tài liệu liên quan đến Hermeticism vẫn còn phổ biến là nhờ vào các thành viên của hội Tam Điểm, những người đã khai quật lại các nguyên lý Hermetic và truyền đạt cho các môn đồ mọi khám phá mà họ đã học hỏi được. Một trong những lý do khác nữa lý giải vì sao triết học Hermeticism vẫn còn được biết cho đến ngày nay bởi nó hỗ trợ trong việc giải thích về từng yếu tố cấu thành nên thế giới thực tại theo những cách thức vi tế, trường kỳ mà bền bỉ với thời gian. Nếu bạn là người say mê những thức phim siêu anh hùng của Marvel, sẽ dễ dàng bắt gặp các quan điểm về cấu thành vũ trụ của triết học Hermeticism trong những tác phẩm của vũ trụ điện ảnh này. Thuyết Hermeticism cho rằng vũ trụ có ba loại trí tuệ lớn, đó là thuật giả kim, chiêm tinh học và thuật thần thông. Trí tuệ đầu tiên trong ba trí tuệ vĩ đại của vũ trụ chính là thuật giả kim. Vậy thuật giả kim là gì? Theo cách hiểu từ nghĩa đen thì thuật giả kim chính là biến những vật không phải là vàng trở thành vàng bằng một phương pháp nào đó, có thể là biến đá thành vàng Điều này nghe có vẻ viển vông khi thời kỳ văn minh cổ đại chưa phát triển lắm, có phải không ạ? Nhưng thuật giả kim sau đó đã phát triển ra các nghiên cứu khác nhau, chẳng hạn như chế tạo thuốc chữa bách bệnh và thuốc trường sinh bất lão hoặc là liên quan đến việc truy tìm hòn đá của chiết giả. Khoa học hiện đại nhìn nhận về thuật luyện kim theo lý thuyết của khoa học hiện nay, việc sử dụng bất kỳ phương pháp vật lý hay phương pháp hóa học nào để biến sắt thành vàng là một điều không thể xảy ra. Hiện nay, công nghệ duy nhất có thể đáp ứng được các yêu cầu của thuật luyện kim có lẽ là phản ứng tổng hợp hạt nhân hoặc là phân hạch hạt nhân. Ở đây, chúng tôi sẽ giải thích ngắn gọn về nó như sau. Về cấu tạo nguyên tử của vàng, như chúng ta cũng đã biết, nguyên tử được cấu tạo bởi hạt nhân và electron, và hạt nhân thì lại được cấu tạo bởi proton và neutron. Số lượng proton sẽ quyết định hạt nhân là nguyên tố nào. Số hiệu nguyên tử hay còn gọi là proton của nguyên tử vàng là 79. Nói cách khác, có 79 proton trong một nguyên tử vàng, còn số hiệu nguyên tử của sắt là 26. Nên theo cách suy luận này, nếu như muốn biến nguyên tử sắt thành nguyên tử vàng không phải là chuyện không thể mà chỉ cần thay đổi số hiệu nguyên tử ban đầu của nguyên tử sắt từ 26 thành 79 thì chúng ta đã có thể làm được rồi. Nhưng ở đây lại có một vấn đề, đầu dễ để nói thay đổi liền có thể thay đổi được đúng không? Theo lý thuyết khoa học hiện nay, chúng ta phải sử dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân để kết hợp các proton của nhiều nguyên tử sắt vào trong một hạt nhân. Số proton mới đạt đến 79 thì nguyên tử mới này mới có thể là nguyên tử vàng. Tuy là nói như vậy, nhưng khoa học kỹ thuật hiện đại của chúng ta chưa hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật này. Nếu không thì vàng có lẽ sẽ bị lạm phát và mất giá ngay, còn không thưa quý vị. Xem xét từ bình diện vũ trụ, chỉ có hai cách trong các hoạt động luyện kim quy mô lớn. Thứ nhất là vụ nổ lớn của vũ trụ và cách còn lại là kết quả phản ứng nhiệt hạch bên trong lõi của các ngôi sao. Trong những môi trường khắc nghiệt này, các hạt nhân mang theo một động năng cực cao khiến chúng va chạm và kết hợp ngẫu nhiên với nhau, từ đó nguyên tố mới mới có thể được sinh ra. Bốn nguyên tố cấu thành nền vũ trụ Vậy điều gì đã xảy ra đối với thuật giả kim ở thời kỳ cổ đại? Người Trung Hoa thường tin rằng vạn sự vạn vật trên thế giới đều được cấu thành bởi năm nguyên tố, đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong khi đó, các nhà triết học Hy Lạp cổ đại thì tin rằng toàn bộ thế giới được cấu tạo bởi bốn nguyên tố, đó là đất, nước, lửa và gió. Câu nói của Đức Phật Thích Ca cũng tương tự như vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng vũ trụ được cấu tạo bởi bốn nguyên tố, đất, nước, lửa và gió. Các nhà triết học Hy Lạp cổ đại nghĩ rằng thế giới được cấu tạo từ bốn nguyên tố là đất, nước, lửa và gió. Có nghĩa là tùy theo tỷ lệ phối hợp của bốn nguyên tố này có thể được sử dụng để tạo ra vạn sự vạn vật trên thế giới. Cũng là nói tại sao chiêm tinh học phương Tây cũng sử dụng bốn nguyên tố này để phân biệt ra 12 chòm sao tương ứng với 12 cung hoàng đạo. Ví dụ như Thúy Hằng thuộc cung Ma Kết, chòm sao Ma Kết thì thuộc nguyên tố đất, kim ngưu hay sử nữ cũng cùng thuộc nguyên tố này. Quay lại với thuật giả kim, nếu các phương thức nhân tạo như thuật giả kim có thể được sử dụng để thay đổi tỷ lệ nguyên tố của vật chất, thì kim loại thông thường có thể được biến thành kim loại quý rồi. Mục tiêu cao nhất của các nhà luyện kim thời cổ đại là luyện ra hòn đá của chiếc gia. Đây cũng là lý do tại sao những người ở thời Trung Cổ luôn tin vào thuật giả kim. Chỉ cần thay đổi được tỷ lệ của các nguyên tố đất, nước lửa và gió thì sắt có thể biến thành vàng sẽ không phải là một điều gì khó khăn nữa. Phiên Đá khắc Emerald Nói đến thuật luyện kim thì phải kể đến phiền đá khắc Emerald. Phiền đá khắc Emerald là một ghi chép vô giá về thuật giả kim và là một trong những tài liệu quan trọng của thuật giả kim. Nó ghi lại những điều tinh túy nhất của huyền thuật này. Vậy thì phiền đá khắc Emerald này đến từ đâu? Tương truyền, thuật giả kim có nguồn gốc từ Ai Cập. Vào năm 1900 trước công nguyên, pharaoh Hermes và người cha huyền thoại là thần Phorce cùng với con trai cả của mình, ba cá nhân đã hòa làm một thể, sau đó trở thành vị thần Hermes trong truyền thuyết của mọi người. Bộ ba vị thần này cô đọng kiến thức về thuật luyện kim thành 13 câu hướng dẫn, được khắc trên một tấm ngọc lục bảo và truyền lại cho nhân gian. Người ta gọi văn bản này là Emerald Table. Nhưng có người nói chất liệu của nó không phải là lục ngọc bảo chỉ là nó có màu xanh lục mà thôi. Rất có thể nó không phải là chất liệu trên trái đất và cũng không có ai có thể hiểu được những văn tự được khắc trên nó. Cũng có những ý kiến khác nhau về tác giả của phiến đá khắc này. Có người thì cho rằng Pharaoh Hermes không phải là nhân vật hiện thực trong quá khứ mà là một vị thần nam vĩ đại được các học giả thần bí và nhà luyện kim đời sau vô cùng kính trọng. Người ta nói rằng thần tính của thần Hermes có thêm các đặc điểm của Thoth ở Ai Cập Hermes ở Hy Lạp và Mercury ở La Mã. Chuyện này rất phổ biến trong giới thần bí học và sáng tác văn học hậu thế. Cũng có một số người nói rằng phiến đá khắc emerald này đến từ Atlantis, nhưng bất kể đó là cách nói nào đi chăng nữa thì thông tin trên phiến đá khắc này đã được lưu truyền lại. Phiến đá khắc Emerald được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1350 trước công nguyên trong một căn phòng bí mật dưới kim tự tháp ở Ai Cập phiên đá này từng được đặt ở giữa một hành lang trong Thư viện Alexandria. Sau khi thư viện này bị thiêu rụi, người ta không thể tìm thấy phiến đá khác này nữa. May mắn thay, các bản sao chép bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau đã được lưu lại. Newton thực sự là ai? Chúng ta đều biết rằng Isaac Newton đã có một đóng góp vĩ đại cho ngành vật lý học và ông đã đề xuất ba định luật học Newton, nhưng ít người biết rằng Newton thực chất lại là một nhà giả kim. Khi Newton còn trẻ, ông đã giải công giải mã những bí mật trong phiến đá khắc Emerald. Lúc đó, đại dịch bệnh đang bùng phát ở Anh. Newton đã trở về quê nhà để tránh dịch. Trong thời gian này, ông đã phiên dịch phiến khắc đá Emerald từ bản chữ Latin sang tiếng Anh. Như vậy, Newton không chỉ đóng góp vĩ đại cho ngành vật lý học mà ông cũng có công hiến to lớn cho lĩnh vực giả kim thuật thần bí. Nhiều người cho rằng 13 câu nội dung được khắc trên phiên đá Emerald chứa đựng nguồn gốc và quy luật phổ quát của vạn vật trong trời đất, cũng như phương pháp tinh luyện đá của hiền nhân có thể biến đá thành vàng giống như bộ tâm pháp càn khôn đại Nazi trong ỷ thiên đủ long ký. Chỉ cần đọc hiểu được nó thì sẽ nắm được nghĩa lý sâu sắc của thuật luyện kim, ắt sẽ có thể biến đá thành vàng, không gì không thể. Ngoài ra, còn lưu truyền một cách nói khác, Xưa kia trong kim tự tháp ẩn giấu tổng cộng 13 phiến đá khác. Mỗi phiến đá đều có nội dung khác nhau, một số mục đích không thể tiết lộ. Khi 13 phiến đá này được tìm thấy đã bị xáo trộn trật tự một cách cố ý. Sau khi ẩn đi hai đoạn văn tự, vì thế phiến đá khắc Emerald được lưu truyền hiện nay là một phiên bản không hoàn chỉnh. Sau này, hai đoạn văn tự đó cũng biến mất cùng với những phiến đá khác trở thành một bí ẩn. Cũng chính là nói, phiên đa khắc Emerald hiện nay giống như còn thiếu hai trang bị bí kíp võ công cuối cùng. Cho dù xương cốt tốt đến đâu thì cũng sẽ không thể luyện được thần công vô song. Mục đích chân chính của thuật luyện kim có rất nhiều nhà giả kim phương Tây nghiên cứu phiên đa khắc Emerald và mục tiêu cuối cùng của họ là gì? Lẽ nào thực sự chỉ là để biến một hòn đá thành vàng rồi sau đó phát tài hay sao? Kỳ thực, các nhà giả kim có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là tìm ra bảo bối hòn đá chiết ra trong quá trình chuyển hóa vật chất. Hòn đá chiết ra có thể biến vật chất đã mục nát thành trạng thái tinh khiết và hoàn hảo. Nếu rắc hòn đá chiết ra lên một thứ kim loại có giá trị ép như sắt, thì ngoài việc có thể biến sắt thành vàng, nó còn có thể sinh sôi nảy nở và mang lại sự giàu có. Đây cũng là mục tiêu cao nhất của các nhà giả kim. Ngoài việc tìm ra hòn đá chiết ra, mục tiêu thứ hai là hy vọng có thể tập hợp đủ bốn nguyên tố lửa, nước, đất và khí. Từ đó, luyện ra một phương thức biến đổi kỳ diệu, đó là nguyên tố thứ năm còn được gọi là tinh hoa của vạn vật. Điều này làm cho Thúy Hằng nhớ đến bộ phim Frozen 2. Ngoài bốn yếu tố gió, lửa, nước và đất ra, còn có một sinh mệnh thứ năm không rõ tên tuổi là cầu nối giữa con người và thiên nhiên, cũng chính là thiên mệnh mà Elsa đã được giao phó, giống như tiên đan trong thuật luyện kim của Trung Quốc. Các nhà giả kim phương Tây tin rằng nguyên tố thứ năm này chính là thần dược trong y học, có thể trị bách bệnh, còn có thể giữ cho thân thể bất hoại. Theo quan điểm của thuật luyện kim thỉ, hòn đá chiết ra và thần dược có ý nghĩa tương tự và chức năng cũng tương tự. Cả hai đều thể hiện tham vọng theo đuổi sự giàu có và trường sinh bất tử của con người. Trường hợp luyện kim thành công Vậy cho đến nay, đã có ai thực sự thành công trong việc sử dụng thuật giả kim để đạt được mục tiêu của họ hay chưa? Thực sự là có một người đã thành công trong việc này, thưa quý vị. Tại đây, chúng tôi cũng sẽ xin giới thiệu cho quý vị một nhà giả kim nổi tiếng thời Trung Cổ, Tên của người này cũng được tác giả J.K. Rowling sử dụng trong bộ truyện nổi tiếng về phù thủy Harry Potter. Đó là Nicholas Flamel nhà giả kim thành công nhất của Pháp trong thời Trung Cổ và là một trong số ít người có thể tìm thấy trong đời người. Và ông được công nhận là người từng tìm thấy người biến đá thành vàng như bao người ước mơ. Ông sinh sống vào khoảng năm 1330 tại một thị trấn nhỏ cách xa Paris. Nicolas Flamel nhận được sự giáo dục tốt. Ông thông thạo tiếng Latin, tiếng Hy Lạp, đồng thời cũng thành thạo về thư pháp và sao lục. Ông kiếm sống ở Paris bằng cách bán sách và sao lục lại các bài báo, đồng thời nhận học sinh, dạy họ sao lục và vẽ tranh minh họa. Ông thường được các quý tộc trả tiền để sao lục lại những bản thảo quý hiếm. Vì vậy, rất có thể ông đã sao chép những bản thảo về thuật luyện kim. Cuộc sống ban đầu của Flamel vốn tầm thường, nhưng vì có giấc mơ nên ông đã có một sự thay đổi ngoạn mục. vào một buổi tối, ông đã nằm mơ thấy thiên sứ giáng phàm. Trên tay thiên sứ cầm một bản thảo chép tay thần kỳ cổ xưa. Thiên sứ muốn ông xem cuốn bản thảo này. Sau khi ông đã cầm trên tay cuốn bản thảo thì cả sách và thiên sứ đã biến mất. Vào năm 1357, ông đã tình cờ mua được một bản thảo chép tay rất đẹp. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ông đã phát hiện ra rằng nó giống hệt như những gì ông đã thấy trong giấc mơ của mình. Trong cuốn sách là huyền học được viết bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái, với nhiều hình ảnh minh họa kỳ quái và mang tính biểu tượng. Nicolas Flamel đã dành 21 năm trong cuộc đời mình để nghiên cứu và cố gắng giải mã ý nghĩa của cuốn sách, mãi cho đến năm 1378. Khi đến Tây Ban Nha cho một chuyến hành hương, ông đã gặp sự chỉ dẫn của một cao nhân và tỉnh ngộ ra ý nghĩa thực sự của cuốn sách. Sau khi trở về nhà, Ông đã thực hiện thuật luyện kim theo mô tả trong cuốn sách và vào năm 1382, cuối cùng ông đã trở nên giàu có nhờ thực hành biến đá thành vàng. Nicolas Flamel là một tấm gương tốt về một nhà giả kim tử tế Ông đã dành tất cả tài sản có được từ thuật luyện kim của mình để làm từ thiện khi các thế hệ sau tiến hành đào mộ của vợ chồng ông nhưng lại không tìm thấy thi thể của vợ chồng ông. Người ta nói rằng vợ chồng ông đã thực sự tìm thấy thần dược giúp trường sinh bất lão. Tương truyền rằng vào năm 1762, có người vẫn nhìn thấy vợ chồng ông tại nhà hát Opera ở Paris. Về điều này thì chúng ta không biết liệu đó có phải là sự thật hay không. Ở Trung Quốc có một câu thành ngữ rằng tinh thành sở trí, kim thạch vi khai, có nghĩa là lòng chân thành của con người có thể lay động cả trời đất và khiến cho sắt đá cũng phải mở ra. Flamel đã sử dụng sự giàu có mà ông có được từ thuật luyện kim để làm việc thiện, chứ không phải để hưởng thụ cho riêng bản thân mình. Có lẽ chính vì lòng tốt đã khiến ông thành công. Nếu tâm trí của một người chỉ toàn danh vọng và tiền tài, sẽ không thể lĩnh hội được bất kỳ tâm pháp nào từ nó và cũng không thể thành công. Có vẻ như thuật luyện kim biến đá thành vàng này không phải người bình thường có thể làm được. Các nhà giả kim chính thống đối mặt với kiến thức uyên thâm này với một thái độ vô cùng nghiêm túc và kính nể trong không gian làm việc của các nhà giả kim thời Trung Cổ đều có treo một phần văn tự của phiền đá khắc Emerald. Họ giải thích nó là cách có được hòn đá của nhà hiền triết bí ẩn hy vọng có thể biết cách tạo ra vàng nguyên chất hoặc phương thuốc trường sinh bất tử từ trong đó. Nhưng nếu nghiên cứu sâu thêm sẽ phát hiện rằng đối với triết học của Hermeticism mà nói thì nó giống với địa vị của thuật luyện đan của đạo gia trong đạo đức kinh. Luyện kim thuật được gói gọn thành một tập hợp các kỹ thuật sử dụng thực tế có thể để tương chuyển lại cho đời sau này, đợi chờ một hiền nhân có thể nhìn thấu giả tướng bên ngoài, đem những miêu tả vật chất dùng vào tâm của mình cuối cùng sẽ có được sự lĩnh hội trí tuệ được ẩn chứa đằng sau nó. Vì vậy, có thể nói rằng phiền đá khắc Emerald và sự chỉ dẫn của nó về thuật luyện kim rất có khả năng là được sử dụng cho việc khai trí, khai ngộ của các bậc hiền nhân, thăng hoa tư tưởng và phương thức tầng thứ tinh thần của cá nhân. Nhưng người ta lại đem sự tượng trưng trong nó biến thành một sự thật trong hiện thực những lý luận của các nhà giả kim rất giống với thuật luyện đan trong đạo gia từ thời cổ đại của Trung Quốc. Nói thẳng ra thì, chỉ có người tu luyện đã tu đến một cảnh giới cao mới có khả năng thay đổi trình tự sắp xếp của nguyên tử, có thể làm cho bất kể vật thể nào cũng đều biến thành vàng. Tuy nhiên, để tu luyện đến cảnh giới cao tới mức có thể xuất hiện khả năng này, thì những người tu luyện đó đã có thể coi nhẹ hết thảy những danh và lợi tại thế gian. Mặt khác, ở tại cảnh giới đó, người tu đạo cũng đã thoát khỏi hết thảy luân hồi sinh tử và tất cả vướng mắc ưu phiền của người phàm, tự do biến hóa ra mọi thứ mình muốn. Vậy thì, các bậc thần tiên này cũng không cần phải ưu tư việc kiếm tiền và tất nhiên cũng chẳng cần phải hóa đá thành vàng để làm gì, có phải không bạn? Còn các bạn thì nghĩ sao về chủ đề này? Hãy cho Thúy Hằng và mọi người cùng được biết trong phần bình luận ở bên dưới nhé! Nếu quý vị thấy thích các nội dung trên kênh, hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo để nhận được những chủ đề thú vị tiếp theo từ chúng tôi nhé. Thúy Hằng xin kính chào và hẹn gặp lại!